Chào mừng à, các bạn đã quay trở lại với kênh ẩm thực và cuộc sống của mình Hôm Nay mình à, lại tiếp tục à, chia sẻ với các bạn cái video làm vườn nha các bạn nhé Đây là cây na Nai mình nó năm nay 4, 4 năm tuổi rồi Na thì nó ra rất sớm các bạn nhé Nó khoảng 2 năm rưỡi 3 năm là nó ra hoa ra quả đậu quả rồi Nhưng mà ở đây thì hầu như là không có quả Nó không thụ phấn <clears throat> Bây giờ là tháng tháng 6 dương lịch các bạn đó, tháng 6 thì ờ, nó đã ra hết cái lứa hoa đầu tiên rồi Và cái hoa nó ra liên tục ra lứa này lứa kia Nhưng mà hầu như là không đậu quả Đó, Nó không thụ phấn, nó không đậu quả Mình ờ, cũng chăm sóc rất là tốt cho hoa các bạn Mình tưới cây rồi vun sới ờ, bón phân tỉa tỉa tót Đó, Nhưng mà à, nó vẫn rụng dụng quả dụng hoa nó không không đậu quả các bạn nhìn ở những cái bông này đấy đây nó rụng đó đấy rụng hầu như là rụng đây đấy rụng không đậu quả không thụ phấn được đó. rụng hết <coughs> rụng rồi hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn cách khắc phục để cho hoa đậu quả à, cách làm như nào thì các bạn hãy xem hết video clip của mình em hút sữa các bạn cái ống này là ống ờ, hút của cái sữa ờ, Milo các bạn thì cái ống nó to hơn một chút xíu còn cái ống ờ, hút của cái sữa bình thường thì nó bé hơn các bạn nên lấy lấy cái ống hút này rồi mình sẽ dùng cái dao để mình cắt bỏ ở đầu này đi đó chỗ này mình cắt đi cho nó bằng rồi được một đoạn như này nha các bạn nhé tiếp theo mình có cái thanh tre các bạn để mình ờ, làm các bạn xem Đấy mình sẽ đo cái cự ly để nó vừa cái ống hút này các bạn Các bạn nên uh, tụt lại khoảng uh, 0,5 0,5 cm Đó Thì đến này thì mình uh, sẽ làm cho các bạn xem Mình lấy cữ ở đây thì mình sẽ đo Đấy, thì nó đúng uh, đúng tầm đây thì mình sẽ làm để nó trọt vào cái ống này Đấy, mình làm như này để nó đút vừa cái ống này các bạn rồi mình sẽ vót cho nó nhỏ lại à đây vừa vừa rồi đây đó, mình vót một tí nữa để cho nó vừa cái ống viên tại Việt Nam chữa khỏi bệnh cúm mà không cần phải cắt mổ. Chỉ cần uống một liệu trình. Đó, nó như này các bạn. Rồi cái ống này nó vẫn đang dài hơn đây. Đang dài hơn khoảng 0,5 à, sang à, đây. Rồi mình đút vào đây. Đó. khi <clears throat> mình lấy hoa thì à, phần hoa này vào vào đây thì mình sẽ đẩy cái ống này cho mình đẩy vào cái cái hoa của của cái Wana ấy, nó để mình chủ phấn đây là cái hoa na các bạn nó đã nở rồi đó bây giờ mình ờ, nói với các bạn là ở trên hoa na là hoa lưỡng tính chứ không phải đơn tính nhé các bạn nhé nhiều người các bạn ờ, nhiều các bạn nói là hoa đực và hoa cái nó không đậu là do cái ờ, do toàn hoa đực nhưng mà không phải nha các bạn nhé trên một bông hoa là nó có có nhị hoa và nhụy hoa đây mình sẽ lấy cho các bạn xem đây ở cái bông này này nó nở rồi các bạn thì nó sẽ có phấn hoa này đấy phấn hoa phấn hoa mình sẽ lấy phấn hoa vào đây đây đây bạn bạn nhìn chưa đó mình sẽ rung rung để cho cái phấn hoa nó rơi xuống và mình sẽ thụ phấn ở ở những cái bông hoa khác bông hoa này thì chỗ này đây là cái cái nhị hoa còn cái phấn hoa nó sẽ rơi xuống đây Đấy. cái bông này cũng nở rồi các bạn nở rồi nó nó ra phấn rồi thì mình lấy xuống đấy đây trong này đã có phấn hoa đây này. nhìn chưa đó rồi tiếp theo thì mình sẽ lấy cái ống vừa nãy mình làm cho các bạn xem đây cái ống này mình ờ, đây thì mình làm ví dụ nếu các bạn làm nhiều đại trà thì các bạn cắt nhiều bông và các bạn lấy nhiều phấn thì các bạn làm ờ, một lần ở đây thì mình làm demo cho các bạn xem ví dụ cho các bạn xem thì các bạn lấy cái phấn vào đây một cái phấn vào đây Đấy, rồi để mình đi thụ phấn cho các cái bông hoa thì cái tỷ lệ tỷ lệ đầu quả rất là cao nhé các bạn nhé nó sẽ không bị rụng quả nó sẽ không không không còn là rụng như ở vị trí này còn <clears throat> bông hoa này đang ờ, hé đang hé nở ra đây các bạn nó không giống như những cái bông hoa vừa này mà mình lấy phấn nó ra các bạn nhé bông hoa lấy phấn ra thì nó đã đã rộ rồi chín rộ rồi thì thụ phấn tỷ lệ nó rất là thấp mình sẽ thụ phấn vào những cái bông hoa nó vừa hé hé ra như này à, bây giờ mình sẽ bỏ ra cái này thì các bạn biết rồi Đấy, mình lấy phấn vào đây rồi bây giờ mình sẽ chỉ cần à, đưa phấn vào đây thôi Đó, mình có thể lách một cái lá một cái cành hoa nó đi để mình dễ phân biệt Đấy. các bạn nhìn rõ chưa Đấy, phấn đã được đưa vào cái nhị hoa này thì bông hoa này chắc chắn sẽ đậu quả cho sẽ, sẽ ra cho ra quả Đấy, tương tự vậy thì các bạn sẽ làm tất cả những các, các cái bông hoa ở trên ờ, cây na của nhà các bạn thì cái tỷ lệ đậu quả rất là cao và mang lại cái năng suất